Welcome to Ốc Ngốt Channel Quạt quạt quạt Trước khi vào video mình xin nói ít lời Nội dung kênh mình á, thì không phù hợp với trẻ em Nên cân nhắc trước khi xem Và bây giờ chúng ta vào nội dung thôi Giả dụ một ngày đẹp trời các bạn ngủ dậy Các bạn giới tính là nam hoặc là nữ gì cũng được đi Nhưng mà bỗng nhiên á cảm giác có gì đó lạ lạ các bạn nam thì lại không thấy thằng em chào cờ nữa Còn các bạn nữ hôm nay thấy gì đó cộm cộm, sai sai Ngay lúc đó các bạn đi vào toilet Thì giới tính bị đảo ngược lại Wow, what the fuck Nam thành nữ, mấy bạn nữ lại thành nam What, nghe như trùng mơ đúng không Có thể là lúc đầu á các bạn nam á rất thích biến thành nữ Tôi chắc chắn luôn mà 99,9% các bạn rất thích Nhưng về sau á thì uh, nó sẽ rất là đau khổ đó mấy bạn nam ạ à. <laughs> Và nó có liên quan gì tới SCP hôm nay Thì các bạn cùng xem tiếp để biết nhá SCP hôm nay á là SCP-113 Công an Việt Nam Ủa nhầm SCP-113 Mảnh đá biến đổi giới tính SCP-113 <laughs> á được phân loại là xếp rất dễ quản thúc Vì đặt đâu nó nằm đó Nó chỉ là một mảnh đá thôi mà Mảnh đá này á là một mảnh đá màu đỏ đỏ như chúng ta có thể thấy bằng mắt thường nó rất là mảnh đá nghe xong mọi người lú chưa thực chất á scb 113 á là một mảnh đá màu đỏ nó đã được đánh bóng rồi như là một tuyệt tác nghệ thuật luôn nó không khác gì với những cái cục đá ở ngoài tự nhiên hết nhưng á cái cục đá ở ngoài tự nhiên á có màu lục lam chạm tím này nọ thì nó phải có Zapper một dạng kết tinh tạo thành các tinh thể và tinh thể đó lại có màu sắc tạo nên cái màu của viên đá đó cái màu hiếm nhất á, là màu xanh dương nhưng scb màu 3 có màu đỏ lại không có giáp bơ trong đó cái thành phần giáp bơ của cái cục đá này không có luôn vậy màu của nó là từ đâu ra các nhà khoa học cho biết thành phần của mảnh đá này á nó là một ẩn số scp 113 khá là dễ quản thúc với cơ chế là đặt đâu nằm đó thì được lưu trữ trong một cái hộp tiêu chuẩn tại khu vực 23. Các nhà khoa học á, đã đặt tiêu chí để tiếp xúc với SCP-113 là phải mang găng tay, tránh tiếp xúc trực tiếp bằng tay trần và không cho một sinh vật nào tiếp xúc với SCP-113 khi không có sự cho phép của hội đồng. Điều quan trọng hơn á, là dù có bảo vệ bản thân kỹ lưỡng đến đâu khi mà tiếp xúc với SCP-113 rồi thì phải theo dõi y tế trong vòng 7 ngày. Vậy nếu chúng ta tiếp xúc với SCP-113 mà không có gì bảo vệ chúng ta sẽ như thế nào trên lý thuyết các nhà khoa học đã ghi chép lại cái tác dụng khi tiếp xúc với mảnh đá màu đỏ này đã thay đổi các nhiễm sắc thể giới tính các đặc điểm cơ thể mà các đặc điểm này á thì nó mang theo xu hướng đó là đặc điểm về giới tính luôn nha đều bị đảo ngược và đặc điểm giới tính đó thì các bạn biết là gì rồi đó <laughs> tự nhiên à, xúc xích biến mất tiêu luôn Trời ơi, trong quá trình thay đổi như vậy, sinh vật nó sẽ trải qua 4 giai đoạn sau. Giai đoạn 1, quá trình chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây thôi. Khi chạm vào SCP-113, cơ thể của đối tượng và SCP-113 như là hai cục nam châm hít với nhau luôn. Cực kỳ mạnh hút kiểu mà không thể nào gứt ra được luôn ấy. Trong lúc này, cái mảnh đá đỏ đó sẽ bắt đầu thay đổi hóa học của các tế bào mà cái mảnh đá đó tiếp xúc được. Nhìn sơ sơ á, thì chỉ thấy là cái đối tượng là chỉ bị bỏng nhẹ ngay cái vị trí mà mảnh đá đỏ đã tiếp xúc thôi và trong cái quá trình này không thể tách khỏi uh, trong quá trình này không thể tách đối tượng và SCP-113 ra Không thể nào luôn nha Không có cách nào luôn trừ khi chặt bỏ cái tay hay là chặt bỏ cái khúc mà đang tiếp xúc Giai đoạn thứ hai kéo dài tầm 20 giây Đối tượng phải trải qua những cơn buồn nôn Rồi xong sau đó là ói tùm lum tùm la Nghe như là mới ăn nhậu xong vậy đó vì lúc đó SCP-113 đã đang tạo ra các sóng rất là thấp để truyền vào cơ thể của đối tượng. Nhờ cái dạng sóng thấp này á sẽ thay đổi hoàn toàn cơ thể của đối tượng luôn. Tiếp theo á là những cái cơn châm chích rất là khó chịu và đau đớn nhẹ nhẹ. Giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 3, nó kéo dài tầm 1 phút. Đây á, là quá trình đau đớn nhất mà đối tượng phải trải qua. Trong 60 giây, á, cái đối tượng phải cảm nhận toàn bộ cấu trúc và các tế bào trong cơ thể của mình đang biến đổi. Những cái tế bào này á, khoa học đã lấy ra một mẫu để xét nghiệm thì nó hoàn toàn không phải là tế bào của con người nữa mà nó là một dạng tế bào gì mà không thể nào xác định được kể cả tế bào gốc cũng biến đổi theo một cái dạng nhất định quá trình biến đổi tế bào này á chỉ dừng lại khi toàn bộ tế bào trong cơ thể hoàn toàn được đồng bộ với nhau sau khi kết thúc biến đổi tế bào là cơn đau ập đến trên toàn bộ cơ thể như là muốn xé toạc đối tượng ra luôn những cái đối tượng á, mà có sức khỏe yếu sẽ mất ngay lập tức luôn mất có nghĩa là hy sinh đó mọi người mình xài từ cho nó nhẹ nhàng tí nhá nhưng mà đối tượng nào mà vượt qua được cái quá trình này thì đối tượng đó sẽ bị đảo ngược giới tính vĩnh viễn cuối cùng và cũng đặc biệt nhất là đối tượng nam á khi biến thành nữ thì sẽ giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn cuối cùng scp 113 tách khỏi đối tượng và trở lại thành một cái mảnh đá màu đỏ gớt lăn lóc ở trên ờ, mặt phẳng thôi nó cũng không còn gì nữa đặc biệt cho đến khi có người khác chạm vào nó thì nó lại ờ, hoạt động như bình thường và tới đây á có các bạn sẽ thắc mắc là nếu người chuyển giới hay là giới tính không phân biệt được khi chạm vào SCP này thì sẽ như thế nào đúng không ốc sẽ tóm tắt cái phần này ngắn gọn thôi vì video mình cũng đã khá dài rồi những cái người á, mà giới tính không rõ ràng giống như là nhiễm sắc thể uh, của người ta là nữ nhưng mà lại mang thân hình của một nam thì đó là không xác định hoặc là người chuyển giới thì á, nó có một cái kết quả mà không thể dự đoán được nó sẽ là vài cái kết quả ngẫu nhiên như thế này một đối tượng sẽ không có chuyện gì xảy ra hai là nó thay đổi giới tính gốc của đối tượng chuyển giới Hai là nó thay đổi trên cái giới tính gốc của người ờ, đã chuyển giới Ví dụ đi, nam chuyển giới thành nữ Thì nó lấy giới tính gốc là nam Và nó lại chuyển thành nữ Nên cũng gọi là không có gì xảy ra Đó, chỉ có cái nó sẽ giúp cái người đó hoàn thiện thành 100% là nữ luôn Nghe hấp dẫn không mọi người ba Là cái hiện tượng hiếm gặp và ít sự ghi chép về nó thường á, là nó chỉ xảy ra cái hiện tượng là thứ hai thôi là sẽ giúp người nam thành người nữ hoàn thiện 100% hoặc là người nữ thành người nam hoàn thiện 100% có những sự khác biệt á, giữa người chuyển giới và người bình thường khi chạm vào SCP-113 SCP-113 giúp người chuyển giới sau khi hoàn thiện thì cái cảm xúc của cái đối tượng á, rất là tích cực còn đối tượng là người bình thường lúc đầu có lẽ là bất ngờ và vui vẻ nhưng sau đó lại là những cái cảm xúc tiêu cực càng ngày càng tăng lên và đó là một số phản ứng tâm lý của con người thôi chứ không phải là tính dị thường của SCP-113 đâu mọi người và cái vụ việc này á vẫn đang cần điều tra thêm vì nó chưa hoàn toàn chính xác theo ghi chép là vậy có một số trường hợp nó còn đặc biệt hơn nữa nó không có hiệu ứng gì luôn khi mà tiếp xúc với SCP-113 đó chính là những cái sinh vật lưỡng tính như là vuông tròn Dung tròn á, chỉ tồn tại ở giới tính ở cái chi C elegans có giới tính đực và lưỡng tính. Khi cho con Jun đực á, tiếp xúc với SCP-113, nó sẽ biến thành con Jun lưỡng tính. Và con Jun lưỡng tính khi chạm vào SCP-113 thì lại không có tác dụng gì cả. Đến gần cuối cùng video rồi, chắc chắn trong đầu các bạn á, cũng vẫn còn một thắc mắc là nếu thay đổi giới tính rồi thì mình chạm vào SCP-113 à, một lần nữa thì mình lại có đổi giới tính lại được một lần nữa hay không mình xin khẳng định với anh em là có thể nhưng cái xác suất á là chỉ là 75% người thành công thôi mà muốn thành công được á là phải chuẩn bị một tinh thần và một sức khỏe cực kỳ tốt để tái tiếp xúc với SCP-113 25% thất bại á khi tái tiếp xúc là một kết quả cực kỳ xấu nó dẫn tới một cái chuyện đó là cơ thể bị tự hủy anh em có coi mà ma bư trong uh, Dragon Ball không đó bùm chết luôn hình như là tập đó là tập thanh niên uh, nào đó đánh nhau với ma bư đúng không thanh niên bạn của uh, ba mắt ấy dương tiễn tôi gọi là dương tiễn đấy và cái tỷ lệ thất bại của nó càng tăng lên sau nhiều lần chạm giống như á là lần đầu mình chạm á là tỷ lệ thất bại của mình sẽ là 25% nhưng mà mình muốn chuyển là giới tính lần thứ ba nữa thì là 30% và nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần như vậy ngoài cái tỷ lệ thất bại á nó cũng có một cái tỷ lệ nhỏ đó chính là biến đổi mà thành một cái thứ gì đó rất là dị biến nó chỉ là một tỷ lệ nhỏ thôi anh em ạ à. và các cái tỷ lệ này á các nhà khoa học đang điều tra và đang tính toán kỹ càng hơn để cho cái số liệu chính xác nhất ok video đến đây là kết thúc rồi anh em á, có thể lên con SCP này đọc bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh thì nó khá là gói gắm cái phần mà à, lượng tính và cái phần mà giới tính không xác định thật sự tôi đọc xong là tôi muốn tẩu quả nhập ma luôn và tôi phải ngâm hết một buổi một ngày trời để tóm tắt lại nội dung gọn nhất có thể cho anh em hiểu về SCP-113 này cho nên là anh em đừng tiếc gì để lại một like một subscribe cho kênh và video này có lẽ là hơi ít hình ảnh và hơi ít hình minh họa anh em thông cảm giúp mình à, Một số SCP á, thì nó chỉ là một số cục đá và hình ảnh cũng không có gì đáng sợ Nó cũng khá là đơn giản easy thôi Đấy Và mọi người đừng quên chia sẻ video à, đến với à, bạn bè của mình nha Kênh của à, ốc cũng sắp lên 20k rồi Anh em hãy cố gắng ủng hộ mạnh mẽ lên Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ